Ờ, xin chào các bạn, chào mừng ờ, các bạn quay trở lại kênh ẩm thực và cuộc sống của mình à, Hôm nay mình chia sẻ các bạn cái thay ruột phích bị vỡ này Đây là cái ruột phích mình Hôm qua vô tình là nó bị vỡ ruột phích này trong này Cũng bét trong này Bây giờ mình sẽ tháo ra để mình thay cái ruột khác nha các bạn nhé Đấy, các bạn nếu các bạn nào biết cách thay rồi thì các bạn có thể bỏ qua clip này các bạn nào bạn nào chưa biết thì các bạn có thể xem video này để các bạn uh, thực hiện nha các bạn nhé tung té các bạn đầu tiên thì mình sẽ phải tháo ra tháo nắp ra đây trong này vỡ tù lum tà la đây tháo cái đáy này bạn cái đáy này ra các bạn nhé Ui vỡ hết đây này ở các cái đáy này các bạn lưu ý nhé nó có một cái đế đây nếu các bạn làm cái vỡ à, làm mất cái đế này ấy, thì đến lúc uh, mình lắp vào ấy, nó sẽ bị dò dỉ nước nhé các bạn nhé cho nên cái đế này phải giữ lại đây, đấy cái đế này mà mất đi là cái fix nó sẽ dò dỉ nó sẽ không còn hiệu quả nữa đây vỡ lung tung rồi đấy, bây giờ mình sẽ phải đổ bỏ cái này đi mình vệ sinh đi và mình lắp cái ruột khác vào đây nhìn vỡ thanh bành đó, cây làm như vậy bạn <clears throat> vặn cái ở phần ờ, đáy phần đít của cái chiếc phích rạng đông này đây là cái phích uh, ờ, 3 lít 2 nhé các bạn nhé Đấy, vặn ra nó đổ vỡ đây thì các bạn bỏ hết đi bỏ hết cái này đi còn cái cái đế này thì các bạn phải giữ lại để mình xem ở trong cái cái cái đầu này nó còn hình như còn một cái giòn nữa thì phải rồi bây giờ mình sẽ đổ ra đi ạ mình kiểm tra đã đấy đổ bỏ đi đây nó còn cái rong đây các bạn chính xác đấy ở hai đầu nó đều có một cái điểm ở dưới dưới thì nó có một cái đế này các bạn nhé đấy còn ở trên trên đầu nó có một cái rong các bạn à, đổ đi vệ sinh các bạn phải giữ lại hai cái hai cái rất quan trọng để mà thay ruột phích này này Đó. rồi bây giờ mình sẽ vệ sinh uh, sạch sẽ đi mình rửa vệ sinh đi rồi mình thay khác vào rửa sạch những cái dầm đi các bạn vệ sinh về trước đây chiếc đế này cái uh, bạn rửa lau chùi cho nó sạch sẽ phích này đi và mình uh, lắp vào thôi mình lau đi nó sạch rồi cái cốt lõi quan trọng là cái đế và cái phần à, miệng nó có một cái giòn cao su bạn làm mất hai cái đấy thì nước mình sẽ rò gì? không uh, sử dụng được mình lau chùi cho nó sạch đi đây thì mình uh, dùng để nước lá cây cho nên nó bị hoen quế và cái, cái ờ, màu của lá cây các bạn nếu mà đựng uh, cái nước uh, trắng nước phích thì nó cũng không bị dơ nhiều khi uh, tháo lắp cái bình uh, thủy uh, đựng nước nóng cái kích nước các bạn uh, vệ sinh sạch sẽ thì uh, mình uh, có một cái ruột phích các bạn mua cái ruột phích như này các bạn đây là cái ruột phích ờ, nước ràng đông các bạn đây ràng đông công ty đây có tên địa chỉ rõ ràng số điện thoại Đấy, địa chỉ sản xuất email rồi các cái thông tin cá nhân của cái ruột phích trắng đông này đó ruột phích nước trắng đông đây 3,2 lít cũng là mô đen đây đó thành phần đây Đấy, bây giờ mình ờ, cái ruột này mình mua ở các cái đại lý các bạn họ bán rất là ờ, phổ biến luôn không có khó khăn gì để mua cái ruột phích như này Đấy. Đấy, mình mua với giá 70.000 các bạn rồi bây giờ mình sẽ tháo ra để lắp vào cái phích kia đây Đấy. một chiếc phích như này ruột phích như này bây giờ mình sẽ lắp uh, lắp đặt cho các bạn xem nhé tìm cái rong ở trên các bạn các bạn lắp vào đây đấy nó có cái rong này nhé rong để chấm dụng uh, thoát nước các bạn đút ngược lên đút ngược từ dưới lên trên rồi cho vào cái mồm này cho nó khớp các bạn đó rồi đây là cái phần đáy nhé các bạn nhé đáy các bạn nhớ lúc trước các bạn nếu mà phích vỡ các bạn đổ ra ấy là mất cái đáy và cái giòn thì rất là khó lắp à, lắp nó không được rồi bây giờ mình à, lắp phần đế vào xong bắt đầu mình vặn vào thôi đó mình xoay mình vặn vào lượng lượng không nó lệch gen là nó sẽ không vào đó chặt điểm chút Đấy, như vậy là được rồi cái nắp này nó không còn đung đưa nữa là được rồi rồi đây cái nắp này là nắp lại thế đó còn phần cái quai các bạn lúc trước mình làm vỡ thì nó cắt quai bây giờ mình lắp quai vào thôi như vậy là được giờ đổ nước vào là sử dụng bình thường nha các bạn nhé rất là hay đun nước sôi là mình à, rõ là phích mình sử dụng đấy nước sôi rồi rồi mình ờ, đổ nước đây các bạn các bạn nhìn thấy phích không bị dò gì Đó, đổ vào xứ nhiệt rất tốt pha chè uống chè ngon nước ngon cách ờ, thay ruột phích thì rất là đơn giản các bạn các bạn chỉ cần ờ, ờ, tháo ra và lắp vào thôi tuy nhiên có hai cái điểm cần lưu ý là các bạn giữ lại cái rong rong ở miệng phích miệng phích và phần đế phích là cũng có một cái đế nữa để cho nó giữ giữ cái phích thứ nhất là nó chặt chẽ thứ hai là nó không bị dò dỉ nước và phần hai cái rất là quan trọng thôi video này mình xin phép dừng lại nhé các bạn nhé Ờ, các bạn à, thấy video hay các bạn hãy like và chia sẻ cho mình các bạn chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký kênh nhấn chuông để theo dõi dõi nhiều video khác trên kênh của mình ờ, các bạn có nhiều thắc mắc các bạn có thể để, để lại phần bình luận dưới video và thông tin à, cá nhân của mình ở phần mô tả video nha các bạn nhé các bạn có thể vào đó và liên hệ mình ờ, xin chào các bạn và hẹn gặp lại bye bye